mu ihat kambaip to i amigo Jerusalén nam topias tet guban Pascua tam. Wawim gijak poi batukai met nasap muha kwahim go Jesus bam muha Jerusalén. Wa namutay u kukok maraka ha muhushi hijung namut namut wanam kimu napa ijir bahim hupsika ichijat gekan. Hap mor hijuan hit tu sil kam ji naharo it hijge kam tukya ji Israel. Naharo iban kamun iha boy regut gu kora. Wa go Jesus man simtain wijak gubur rubai sijai wakmu iwatohim chudim namut wate gohaat kam. Pu hi chobus na hu kas tu ua nij guni okin gu Dios mi nat pai tu ua na kuhuk na pum kaich. Api mo cham tu ba na shuman dai Jerusalem o inkam. Pukanigat na muni jirbai wahim da guham ge kam tu galit burruta. Kugugunon wing go Jesus pucham matet ke kamin hashwar hum do kam wish na hu kas chobu ada. Nikum cham matet tup ke ke up gumi na mut pai tu ua na guhuk dir kam nam ji ag tup kaich. Nam mahinat pa ijo kmu kegyo doa da ko wahi jamak na mutwa ba ismata tikai na wakwish pu ito uwa ni shitai na hu kashto woi mak go Jesus. Pusi nam go cham matat kakat. Wawish go na mutuk tu go Jesus na doan jak gyo wami go lasar na tui ba yas pich moksika. Muha pisas pu ito haa agin jam go hai nam chakui mat. Pu iko mutwaj bai mul jak mu isinyam go Jesus mu na pa ijer mu iwahim. Nam go pu iwa teka na hoi jam hijbai mdu kam hop tobuwa. guinam pariseos sum tuten da gugigli mis bagame. Hupum tutud dam miha boipot. Johain nyapi mas chenain. Hasha chit gifado da siya chay o bagin. Nam gugiglim vispis muha kwa kaicho.